ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than khắp thế gian nghe như con sông trôi nghiêng ngả anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không sáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy sáng em trong vòng tay cùng tôi mãi luôn lưu đời sống này sáng em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối sâu nhân gian cuồng quay còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ